không cần TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi Và hôm nay nữa bạn Chúng ta đang có mặt ở một uh, sân thi đấu mọi người ạ à. Thì như anh em đang thấy Ở bên đây là có Kairon với Simmy nè Ở bên mình thì có mình và Sammy Bên kia thì có Mr. Dịch và Camui Và có Siro và bạn Mimi ở bên kia nữa là có nghĩa là có 8 người đó chính là tất cả những thành viên của Hero Team luôn nha và video hôm nay sẽ là một video rất là vui và đặc biệt luôn mọi người ơi mọi người biết tại sao không là bởi vì là hôm nay là sẽ có tất cả thành viên của Hero Team vào trong đây để cùng nhau thi đấu với nhau chơi chung với nhau một uh, cuộc thi mọi người ạ à. và ừ. cuộc thi này sẽ có phần thưởng là trị giá là 10 triệu đồng nha các bạn nha 10 triệu đồng Đấy Mà 10 triệu đồng này ở đâu sẽ có đây 10 triệu đồng này sẽ được à, do những thành viên của Hero Team trong Hero Media sẽ bỏ ra 10 triệu để tổ chức cuộc thi này nha các bạn nha Rồi thì không nói nhiều nữa thì bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha mọi người Thì hôm nay tất cả thành viên của Hero Team sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi chính là vượt chướng ngại vật nha mọi người Ở đằng sau lưng của mình nè có rất là nhiều những chướng ngại vật luôn và chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu vượt chướng ngại vật để xem coi ai sẽ là người giành được nhiều điểm nhất nếu người nào giành được nhiều điểm nhất thì sẽ được 10 triệu nha rồi ok à, ừ. tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào dạ, dạ. sẵn sàng rồi đúng không vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào cuộc thi bắt đầu Let's go Let's go Rồi ok bạn ơi Thì à, bây giờ à, mấy bạn nam sẽ là người thi đấu trước nha Ok Thì à, bên đây là có Kairon sẽ thi đấu nè Bên đây là Mr. Dịch kìa Còn bên kia là Siro Ê đâu ơi yeah. Dạ. Tính ra là yeah. Tính yeah. ra là chưa bắt đầu luôn mà ông đã Ủa, vô chơi thiệt ngồi trước rồi Rồi Chơi ăn gian gì Người ta ngồi thiền với người ta đã đi đâu Người ta ngồi thiền người ta chờ Đúng chưa Thuyền thuyền cách bờ 3cm vậy Rồi ok thôi thôi Cậy ổng đi bây giờ chúng ta cùng nhau à, lên dạ. thuyền nào anh em ơi ok dạ. thì màn đầu tiên sẽ là màn à, gọi là cưỡi thuyền nha mọi người nha đấy à, không nhầm chèo thuyền chứ ai kêu là cưỡi thuyền nhầm cưỡi thuyền <laughs> dạ rồi bây giờ là chuẩn bị đếm một hai ba là bắt đầu nha để coi ai giành được 10 triệu đây tôi mà giành được 10 dạ. triệu à, tôi sẽ mua quà cho sam ok sam xin mười triệu rồi chuẩn bị nè thịt hết luôn ba hai một bắt đầu rồi ok anh em chạy thử đi Đấy, xong rồi tôi bị kẹt rồi ok ok đụng đụng quá ai ai ai trời ơi bình tĩnh thôi mọi người ơi cái này chơi á là chúng ta sẽ không ai nhường ai hết nha cái này là chơi công bằng nha không có nhường nha Đúng rồi, chơi công bằng nha em không biết sao nhưng mà em thấy chưa gì là em thấy ông siro hơi bị ghê ghê anh ông siro ổng là chùm bắt cua ở trong ờ, hero team tổ ờ, lên thì rồi đừng có thua nha trời ơi tôi chắc ờ, rồi ui trời tôi lấy được cần gạt rồi nha đây rồi tôi qua nè ui Tôi đã qua được màn ba nha mọi người Tôi đi trước Phong đây ơi, à, giật giải Phong ơi Yên tâm Phong sẽ là người à, đem 10 triệu về cho Sam Ok yeah. Dạ. À mà khoan, tôi quên mất cái này là có hai người thi đấu lận cho nên á là nếu như bạn nam thắng mà bạn nữ thua thì cũng cũng chạy thôi à, cho nên là tí nữa Sam cũng phải thắng nha Sam. Ok. Biết rồi. Màn này thì chúng ta sẽ dùng cây kiếm để đập mấy cái à, tơ nhện để chúng ta chạy qua nữa bạn. Ok, rồi tiếp là gì đây? Ui, à cái cái này là gai cái này là gai chúng chúng ta cần phải đi từ từ thôi bạn ơi chạm vào gai là, là sẽ bị chết oh no mình sẽ đi từ từ nha các bạn nha ui ui anh em đánh màn bao nhiêu rồi tôi đánh màn gai rồi nè ôi trời ơi đau quá mình vừa kéo bờ gai nè tôi mất ờ, nửa máu rồi nè đấy là bánh tôi biết ở đằng sau hay gì hết ok mình gọi là nên anh lùi bước về sau để nhường phong rõ hơn hiểu không ai ai ai ai coi nó sai sai sao cái chỗ tôi không có gần câu mấy ba ơi đây cây ấy bắt bằng tay ra đuổi cái cây đó rồi xong tôi câu nhầm cái cái cái đôi giày này tôi không câu được con cá chỗ này là mọi người bắt buộc là phải câu được con cá thì thì mới mới được qua nha ok ở đây mình không có cần câu vậy thì uh, tự lấy đi trời ơi trời nhảy xuống mà bắt cá đi trời nhảy nhảy xuống bắt bằng tay luôn đúng rồi dạ, nhảy xuống bắt tay luôn ủa gì sido xong rồi hả gì nhanh vậy ủa mà ông dịch rồi ủa sao ông dịch ông dịch mới mới tới chỗ kia vậy chậm vậy dịch lâu vậy dịch trời ơi anh vừa ơi trời ơi cá ơi cắn câu đi trời ơi trời sao mà lâu quá vậy ủa mấy bạn ơi sao, sao hồi nãy mình câu nhanh lắm mà sao giờ mình chờ không thấy con cá nào xuất hiện của ta no ông dịch ông tới nơi rồi mấy bạn ơi rồi ông rô ông rô ông đi đến tận chỗ nào luôn mà mình chưa câu được con cá nữa trời phải câu, câu được cá mới qua được hả trời đúng vậy bắt buộc phải câu được cá sao lâu quá vậy không được con cá đâu cá ơi con cá đâu người không cần tivi chú thể của loài cá nhưng không câu được cá ủa eo gì kỳ vậy kỳ ta sao sao phong chịu hồi tụi nó đi phong hay phong hay chịu hồi tụi nó lên tôi chờ mãi mà không được con cá nào nè tôi tôi còn đang khó chịu hơn mấy ông luôn nè trời ơi trời lên mọi người ơi lên cá ơi sao tụi mày tụi mày kỳ thị tao hả yeah đưa ai đưa ai đưa rồi được nha, tôi câu được nha. Mặc mặc dù tôi tôi không lụm được nhưng mà tôi câu được rồi. Đó, mọi người làm bằng chứng tôi nha. <laughs> ok. ui trời ơi, mình đi cuối cùng mấy bạn ơi. Xui quá à. vượt qua, vượt qua, vượt qua. Cố lên. Cố. Ôi, chìa khóa đâu trời, chìa khóa đâu, chìa khóa đâu. Cố lên, cố lên. Rồi ok ok, tìm chìa khóa, tìm chìa khóa. Nhiều gương quá. Nhiều gương quá không biết chìa khóa nằm chỗ nào hết anh em. Ui trời, à đây. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Qua qua qua. Ui, rồi xong Siro giành top một rồi. Đâu. No, Siro top một rồi. Chạy qua, chạy qua. Chạy qua, chạy qua. Mình phải là người giành top 2 mình không thể nào thôi mình tập hết mình leo lên cà lão á cà lão tao ơi tao hai tao ơi leo lên leo lên tao hai tao hai trời sao mình bỏ rồi ok bạn ơi thì như anh em đang thấy hiện tại á, là phong được top 2 nè siro top 1 dịch top 3 và kairon top 4 nha mọi người biết không tại vì cái chỗ này của mình chạy qua không kịp rồi mình chạy qua không kịp chỗ mọi người dịch lùi được vòng luôn á tính ra hồi nãy cái này nãy tôi hồi hộp luôn các bạn tại vì tại vì là cần câu của tôi câu mãi không được con cá nữa hết trơn á ok thì bây giờ mình quên mất mình quên nói cho mọi người biết số điểm nha thì ở đây nó tính điểm như thế này nè các bạn à, gì ta à, hạng 4 sẽ là hai điểm hạng 3 sẽ là 3 điểm hạng 2 sẽ là 4 điểm còn hạng nhất sẽ là 5 điểm nha có nghĩa là bây giờ à, siro đã được 5 điểm Phong được 4 điểm, Dịch được 3 điểm và Kairon được 2 điểm nha Ok <laughs> Có là chim Ok, yên tâm, để xem Trời Rồi, ơi Nó sẽ đấm cả thế giới yên tâm Ok à, Mấy người sẽ đua chắc luôn <laughs> Trời ơi, ông khinh thường người người người mới vào ạ à. Ok rồi bạn ơi, bây giờ là sẽ tới lượt mấy bạn nữ thi đấu nha Thì các bạn nghĩ rằng ai sẽ là người giành chiến thắng đây Nhớ bình luận cho mình biết nha Rồi ok, bây giờ tới lượt mấy bạn nữ nào Let's go Rồi ok các bạn ơi sau một cái màn thi đấu vô cùng nảy lửa của mấy bạn nam thì bây giờ sẽ đến lượt mấy bạn nữ sẽ thi đấu với nhau nha các bạn đấy thì uh, trận vừa rồi thì siro là người giành top 1 nè à, phong top 2 à, mít dịch top 3 và kairon top 4 mọi người ạ à. đấy thì để xem coi liệu uh, lần này mấy bạn nữ thì ai sẽ là người uh, giành được top 1 top 2 đây ok ở bên đây các bạn đang thấy là có mimi bên đây là Kamui, bên đây là sammy còn bên kia là simi rồi right, chuẩn bị nha mấy bạn nữ đã sẵn sàng chưa Sẵn sàng Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi dạ. ok nè, chuẩn bị vào nha Ba ơi, từ từ bà môi, bà môi, bà môi, bà môi ờ. Anh biết đâu thấy bảo sẵn sàng cái tưởng đi luôn Gì cái ta Người ta mới vừa nói sẵn sàng thôi chứ người ta chưa kêu bắt đầu nha Cá mui này thời luôn, cái máu ăn gian y hệt dịch đó Ok Rồi, chuẩn bị rồi nha ba hai một bắt đầu rồi bắt đầu đây như mấy bạn đang thấy thì mấy bạn nữ chúng ta đang liên tục chèo thuyền để vượt qua được chướng ngại vật và người dẫn đầu chúng ta có thể thấy đây được đó chính là Mimi đang dẫn đầu và Camui đang là người đứng dạ, dạ, thứ dạ. hai. Ok, Mimi rồi xong Mimi té xuống lava rồi mấy bạn ơi rồi xong liệu Mimi có sống được hay không đây mưa của lên Camui cũng đang vượt qua chướng ngại vật và chúng ta đang thấy Mimi xong luôn ô chúng ta đang thấy uh, người ờ, ta đã đổi lại bây giờ thì mèo Simmy đã chuyển thành người top một rồi đây mười triệu về đi Jim bơi để cai còn đi ăn thịt bò nữa bơi ơi trời ơi vâng. ủa mi mi mi đâu rồi <laughs> ủa mi mi đâu rồi mi mi mi mi bị dịch chuyển lỗi mi mi bị dịch chuyển lỗi qua bên chỗ của Sam trời ơi là trời mi mi bị gì vậy ok bây giờ thì để xem coi ca mui đang là người top một không Simmy Simmy đang là người top một Sim trước hả rồi, Simi top 1 nè, Camu lên top 2 à. Mười ơi. Mười, người nhà quê. 10 triệu đâu, lấy lấy lấy 5 triệu cũng được 10 Trời ơi, để tôi coi coi. Sam thì hiện tại Sam đang là top 3 mọi người ơi, còn Mimi rồi. Mimi ơi. Ơi, là Mimi lớp cuối rồi. Mimi hiện tại vẫn chưa vượt qua được màn số 3 mọi người ạ. À. Đấy, ok. Trời ơi. Tôi đang cố à. gắng không được lo để bàn câu cá nè cảnh đi cảnh cảnh đi sẽ được chứ cảnh cảnh đi cá ơi thôi giờ tôi tôi xuống nước tôi tôi quậy tôi quậy không cho cá cắn đâu cái gì vậy quậy đúng không quậy quậy đi cây không có được nha con trai chơi gì kỳ vậy ok sam sam sam sắp tới rồi câu cá đi sam mình là cá mập nè đi ơi đi ơi cá mui nuôi đâu thằng đâu thằng câu cá nhanh đừng lo đừng lo đừng lo đừng lo đừng lo cá mui xong rồi hả ôi sim sim mới xong chưa tôi câu được cục xương tôi câu được cục xương sim câu được cục được được được cục xương các bạn ơi trời ơi trời ờ. Rồi xong luôn yes, trận này. Ok ok ok ok ok. Trận này trận này Camui top 1 chắc luôn rồi. Trời oh, Ok. No. Ui lắc lắc lắc mấy bạn rồi, ơi. Câu đừng cả rồi. Ờ hay quá Sam ơi, vượt vượt vượt vượt vượt nhanh lên nhanh lên nhanh lên. không Ủa gì? Không không có cấp hả? Đây đây tôi đưa cấp nè. Đây đây đây đây. Dạ, dạ, dạ. Đây đây nhanh lên đây. Trời ơi là trời. Nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Mọi người. Mèo Simi Tung tim với cái bà không biết chơi game giờ bà còn dưới kia kìa trời Mèo Simi đang là top 1 nha bạn nè 50 là ai oh quan trọng là quan trọng là người nào nhảy lên top 1 trước nè người nào nhảy lên top 1 trước nè trời ơi ok simi top 1 không vào được cái ghế Oh my god. Còn ở đây yeah. các bạn đang thấy là Sammy chắc là top 3 rồi mọi người ạ. À. Ủa Mimi rồi. Không sao, được mà. Mimi vẫn đang uh, tiếp tục đào mọi người ạ. À. Thôi, mình nghĩ là Ê, bà Mimi này à, bà gào quá. À. Mình nghĩ là xác định à. rồi. Xác định rồi Mimi là Ê, là ơi, top đúng cuối. Màu tôi luôn đây Phong ơi, màu xám nè cái này là màu trắng mà trắng xám ừ. từ từ từ từ từ mọi người mọi người để không hồi nãy là cây đòn tóm cuối mình tóm đầu giờ là Jimmy tóm đầu là Mimi tóm cuối ừ, hợp lý hợp lý luôn quá hợp lý luôn Ê, rồi đi cây ngang điểm hả cây Mimi à, đang dạ. tiến lên đó bạn ơi rồi ok bây giờ thì chúng ta cùng nhau lên điểm dạ. nha Thôi à, được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tính điểm nào Thì hiện tại là Mimi đang là top 2 nè à, Sam cái gì nhầm lộn lộn à, Simmy top 1 nè, Camui top 2, Mimi top 3 và ấy nhầm Sammy top 3 và Mimi. Ôi trời thời luôn các bạn. Team của tôi á Simmy, Sammy rồi Mimi riết tôi chữ y không tôi đau đầu lắm bạn. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính điểm như thế này. Hồi nãy là Siro được à, top 1 đúng không? 5 điểm. Thì bây giờ Mimi <laughs> Mimi là đội Siro nhưng mà chỉ được có hai điểm thôi. hai điểm thì sẽ là 7 điểm. Ok, 7 điểm. Camui là bên đội dịch. Hồi nãy dịch giành được à, 3, 3 điểm à, bây giờ ca mui giành được 4 điểm thì cũng là 7 điểm ấy ok rồi Sammy thì giành được top 2 À, giành nằm top 3 thì là 7 điểm, điểm 3, 3 điểm đúng không? 3 điểm. 7 điểm hết, 7 điểm hết, 7 điểm hết, 7 điểm hết. Ủa, Ủa đều <laughs> vậy? Ủa mọi người ơi, tất cả đều được 7 điểm. 7 đều luôn. Không có sự sắp đặt nào đấy. <laughs> Kỳ quá ta đều. Tại sao nó có một cái sự trùng hợp vô lý nó như vậy vậy? Đâu, mọi người ơi, cuối đây tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một màn cuối mọi người ạ à. ok và màn cuối lần này sẽ kịch tính hơn nhiều đó chính là à gì ta à, hai cặp đôi sẽ thi đấu cùng với nhau nha mọi người nha rồi ok Ôi, chơi tim quật hả chơi tim quật hả chơi tim quật luôn rồi ok chúng ta cùng okay. nhau đến với màn số 3 nào ok bạn ơi thì như bạn đang thấy là hai màn thi đấu vừa rồi chúng ta đã được một cái số điểm là 7 điều mọi người ạ à. đã được một số điểm là 7 điều thì team Kairon cũng được 7 điểm team mình cũng được 7 điểm Team Mr. Dịch cũng được 7 điểm và Team Siro cũng được 7 điểm luôn Cho nên chúng ta không thể nào biết được ai sẽ là người giành chiến thắng Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ có được màn thứ ba nha mọi người Và màn thứ ba này nó sẽ kịch tính hồi hộp hơn à, Tại sao mình lại nói vậy? Bởi vì màn số 3 này thì à, chúng ta sẽ thi đấu chung với nhau nha như hồi nãy bạn thấy là nam thi đấu chung với nam đúng không thì nữ thi đấu chung với nữ còn bây giờ thì sẽ là các cặp đôi thi đấu chung với nhau luôn có nghĩa là mình với sammy sẽ gì ta sẽ kết hợp cùng nhau để thi đấu vượt chướng ngại vật nha đấy ok nói chung là mỗi team sẽ có hai người đó ok vậy cho dễ hiểu <laughs> rồi ok, ờ, ok thì mọi người à. mọi người sẵn dạ, sàng dạ. chưa dạ, ok rồi chuẩn bị nha thì à, màn đầu tiên sẽ như thế này à, mấy bạn nam sẽ phải lấy chiếc thuyền bơi qua bên dưới kia bên dưới kia sẽ có một cái rương ở dưới đó cũng có một cái thuyền nữa thì sau đó lấy cái thuyền nó bơi ngược về đây và đưa cho mấy bạn nữ để có thể vượt chướng ngại vật nha ok rồi chuẩn bị nè một hai ba bắt đầu rồi mấy bạn nam lấy thuyền đi nhanh lên ôi dứt Việt ơi nhanh lên nhanh lên ok bạn ơi yên tâm yên tâm trời ơi tôi ờ, hay quá trời ơi phong lái thuyền hay vậy trời ơi tôi mà để tôi à, ok rồi tới nơi rồi mình sẽ mở rương ra mình lấy thuyền nha bạn nha lấy thuyền nè tại sao nó quay ngược lại trời ơi quay ngược lại quay ngược lại trời chơi khổ quá lên lên lên lên lên cho mặt quá mọi người rồi rồi rồi mấy bạn cẩn thận nghe cái trận thuyền thuyền nó tung nhau là nó nó, nó tung nhau là là là tí nữa nó bể thuyền ok rồi sẵn ơi thuyền nè thuyền nè lấm lấm lấm lên lên lên lên lên lên lên lên lấm ông đi lấm lấm lấm lấm lấm rồi rồi tôi tôi đi trước tôi đi trước nha ok ok ok ok rồi vượt qua nè vượt qua nè đi đi mua đi đi rồi vượt qua vượt qua Ủa anh Sam ơi, cố lên, cố lên Team của Siro mới là đáng sợ các bạn Mấy ổng vượt qua tới bên kia luôn kìa À một tí nữa tới màn câu cá là phải câu được hai con cá nha Ok, ok, ok, okay. Rồi Nhanh lên BB ơi, nhanh lên BB ơi Tới màn à, nhặt cần gạt nè là cả hai đều phải nhặt cần gạt hết nha Ok Rồi à, đau quá, đau quá Ok à, Ok rồi rồi, tôi à, tôi qua tới tới màn à, số 4 ấy nè. À khoan từ hồi nãy giờ mình quên nói mọi người nha, là team nào mà hai người đến đến trước á thì hai người đó có quyền được giành top uh, à, 1 với top 2 luôn nha hiểu không cái gì luôn hả? đúng rồi được giành tới một tới hai luôn tại vì là hai người thi đấu chẳng lẽ giờ một người đến trước người kia đến đến, đến sau rồi à, vậy ta cái cái cái cái người đến đến trước ra thiệt thòi hiểu không đấy rồi, ok xong rồi ui tôi đang khổ đây bông ơi à dạ. trời ơi quá ơi chỗ này gai nhiều quá đâm nãy giờ đâu quá mấy bạn ơi Đúng ok cẩn thận nha nhìn lên chim ơi có lên chim ơi yên tâm yên tâm rồi đến đây tôi câu cá đây câu cá câu cá Ok hiện tại là mình à, mình với Siro đang bằng nhau mọi người ạ à. Còn bên kia là cây đó mà mèo Simi cũng đã tới rồi Ủa mất tôi dịch với Camui đâu quá à, trời ơi Ủa mất tôi dịch với Camui đâu sao không thấy vậy Câu này cái ơi À lộn được đứa câu Đây không đây không Có bị vướng cái xương lòng bị vướng rồi rồi mình đã thấy được hình bóng của dịch và Camui rồi các bạn ơi Còn cả nhanh lên Nhanh lên nhanh lên Wow cá heo gọi tất cả những bạn cá con rồi mấy bạn cá con fan của phong ơi cá câu đó là mấy câu hai con mới mới mới mới bắt đầu được đặt đúng không con. đúng hai rồi con, phải con. câu được hai con nha à không người dạ. nào câu được uh, trước á thì người đó có quyền uh, đi đi đi đi đi tiếp à, không câu được ờ đúng rồi tức là tức là người người nào câu sau thì phải đạp sau á không Ủa? được đi lại Sam, đường Sam, cũ Sam. người đã đạp nha hay quá hay quá sao ơi hay quá hay quá quá quá quá quá đi quá đi ok đi đi đi đi đi đi đi đi ủa mấy người kia cũng xong hết rồi á Phong ơi nhanh lên Phong ơi Yeah Có đường rồi, có đường rồi Từ Có đường, có đường Nghe được Có đường, có đường cái đường nó CP kìa Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Trời ơi, Trời ơi Trời ơi Khổ quá Rồi, rồi, rồi, quay, quay, quay Cần gạt nằm đâu Ôi no Ôi no, chết rồi Thấy rồi, à, thấy rồi, à, tôi thấy cần gạt, tôi thấy cần gạt, tôi thấy cần gạt rồi Trời ơi Trời ơi Sam ơi, lên giành đất cuối cùng đi sao? <laughs> Ông đâu ông đâu. Đùa sao? Sao bà lại té vậy? Sao bà lại té vậy? Trời ơi, xong luôn. Tôi đang cái đầu của Sam lú lên rồi, đâu Sam rớt xuống. Ủa, ủa chết rồi hai người này chưa gặp nhau cùng nhìn sao? Nhìn cái mui chưa xong kìa mình giành được mà. Ủa, Sim sao ngồi đâu vậy? Sim ngồi đâu kia kia? thôi nói chung là là là là, là hồi nãy tôi nói rồi là hai người đi đến có thể giành được điểm luôn ok thì à. như anh à. em thấy thì hồi nãy là 7 điều đúng không bây giờ thì Bây giờ thì Siro top 2 Si cái gì? Mimi top 1 Có nghĩa top là hai người này hai người này là top 1 chắc rồi các bạn ơi hai người này ờ. top 1 chắc ờ. rồi, Còn uh, gì ta Cairo với lại là mèo Simi là top 2 là chắc rồi đó Vậy có nghĩa là Phong sẽ là top 3 Còn Mr. Dịch với Camui sẽ là top cuối nha mọi người Đến cuối cùng nha <laughs> Ok bạn ơi Và Phong sinh tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay đó chính là bạn thành viên mới Mimi và Siro. Xin chúc mừng hai bạn. Ok. Wow. Và à, hồi nãy tôi quên nói là như à, thường lệ á thì à, à, người nào vậy luôn ok bạn ơi vậy luôn như thường lại thì cảm ơn, à, à, cảm ơn cảm ơn như thường lại thì người nào đến cuối cùng thì người đó sẽ là người phải bỏ 10 triệu ra để thưởng cho những người đến đầu tiên cho nên là tôi à, tôi đề nghị vâng, tôi đề nghị là mít dịch và ca mui tôi đề nghị là Mr. Dịch và Camui uh, chuẩn bị về nhà chuẩn bị tiền và gửi cho si gì Mimi và Siro mỗi người 5 triệu nha. Ok rồi. Tôi phản đối cái luật này nha ok không phản đối thua không được quyền phản đối <laughs> ok rồi các bạn ơi và vừa rồi chính là cuộc thi giữa các thành viên của hero team thì các bạn thấy cuộc thi thế nào có vui không nào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 Yêu anh em vãi nồi Tạm biệt